tại là nó là con trai của cô đó là nó đồng giới dạ, LGBT à. cái đó gì đó thì cô nói vậy về từ cái hồi nhỏ đó thì cô đẻ được hai đứa con gái trước với nó là tính là cũng là con gái nó mà cũng không biết kiểu như trò xuôi trà cứng gì cô không biết đi cắt tóc cho nó là cắt tóc con trai mà lại cho nó mặc đầm thì cô không biết sao cho đến khi này anh lớn hẳn không bao giờ nó mặc đầm mặc áo đồng bộ như mình đâu chỉ áo thun quần tây cứ vậy thôi nhiều khi cô, cô, con gái của cô á dắt cô gái này về nó đây là con dâu của cô thì cô cảm giác thế nào cô nói thiệt cô cũng hơi sợ sợ là bởi sao vì con cầu cô vậy mà con này là con gái thì con cô nói thiệt con ơi chờ tình hình thế này thì con sao con chấp nhận mẹ nếu mà chấp nhận không hối hận nha con chưa hối hận là mẹ không có chịu á đã chấp nhận là không hối cô trước đó là chị có dắt ai đó về ra mắt cô chưa nhiều lắm cô anh ơi con trai đến trần rực cũng có mà con gái con trai đến là dứt điểm nó không chịu nó không có chịu còn đến khi ăn dắt cùng mấy đứa con gái về nó mà mắt cô không chịu cô thôi không được mẹ là mẹ không chịu rồi đó à. nó mà sao cái duyên cái nọ sao gặp con này nó dắt về thì cô mới thấy là cô thôi được cũng được dạ. để cho các con sống cho vui dạ. rất vui được chào đón à, mẹ chồng nàng dâu đến tham gia chương trình xin mời cô giới thiệu về cô là tên là cao thị năm năm nay là cô 60 tuổi dạ là ở uh, phường 15 quận 10 mình á dạ còn dạ. đây là con dâu cô dạ chào chị ạ à. chào gái con chào chú Hiền Linh chào dạ, em chị chào chị Lê Lộc à, xin chào khán giả à, em tên là Trúc Ly à, năm nay 28 tuổi à, đến từ thành à, xuất Trăng à, người miền Tây cái lần đầu tiên mà cô gặp con dâu à, của mình cô ấn tượng gì với cô gái xinh đẹp này cái lần đầu tiên là cô thì gặp con, con dâu nó thì nói thiệt là cô chưa có biết mặt nó đến thời gian là hai đứa tìm hiểu thì nó có đem về là về con trai cô có nhà riêng thì nó đem về được một bữa tối mẹ ơi con dâu của mẹ về ra vừa thôi cho nó ở đó đi <laughs> sáng mai mẹ lên mẹ coi mặt con cho mẹ đó rất ai ngờ là mình lên nó về rồi <laughs> buồn ơi là buồn dạ đó bữa thôi không biết đến khi nào đó bữa mười lăm ngày sau là em quay về dạ. quay về đây thì cô nó thôi vượt được đó mẹ ứng đó nó mà không biết sau này sau từ từ tính <laughs> thấy là ưng liền ờ, thấy ưng dạ. cô, ờ. à. cô bé rất là dễ thương dạ, mà đúng rồi ưng liền ừ. chị chị ơi chị làm dâu của mẹ được bao lâu rồi dạ em làm à, uh, 6 tháng rồi chị là từ từ <laughs> nhưng mà trước đó mình đã biết mẹ lâu chưa đó là là quen chồng của em á là dạ. chỉ là nghe nghe nói thôi. chồng nói sơ về mẹ thôi à. lấy mẹ mẹ khó lắm Em <laughs> khác nữa ồ thế lại à, mẹ giỏi thao quát nữa ừ như em sợ này, trời ơi chết rồi con thì ngu lắm với lại khờ à, đó, với lại không với à, không có được uh, nhanh nhẹn á chậm chạp sợ về về chung rồi sống sao trời sợ bị chửi lắm à. nhìn dễ thương quá con trời nghĩ sao mà con ngu con khờ con ờ. chạp mấy con là rất là lanh luôn á đúng rồi nhìn à, thân thiện lắm luôn á ừ nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó chị cảm giác như thế nào có ấn tượng điều gì không lần đầu tiên là chồng lúc đó là chồng có nhà riêng rồi à. qua nhà chồng chồng nói anh chở em qua nhà qua mẹ ăn rồi bắt đầu có rung là nghe kể nghe kể là rung á dạ đi tới trước cổng nhà đâu dám vô đâu nên đứng đó hoài nói vô đâu thôi bị chửi đó cái mở cửa cũng vô nói con chào bác mà mẹ không có trả lời nó. ừ. vậy thôi à đâu <laughs> trời, trời ơi là Sợ em quá. tâm lý nó đánh, đánh lô tô trong lòng vậy <laughs> sợ ủa nhưng mà sao lúc đó mình căng quá vậy cô không nói đi đâu mình cũng phải thử lòng chứ à. mình thà làm căng trước đi dạ. chứ sau này mình dịu là vừa chứ mình dịu mãi máy móc căng không được ừ. Dạ. cho nên là cô là đánh cái tâm lý trước rồi sau đó về làm dâu thì sao cô 6 tháng làm dâu của con thì cũng được anh cũng chịu khó hắn biết nghe lời dạ. cũng công nhận là cô thấy thích cô nói một cái gì cái mẹ nói con biết nghe chứ còn con không được cãi lại mà nếu mà mẹ có lỡ con nói sai thì con cứ im khi nào mẹ vui con có quyền góp ý dạ thôi chứ mẹ không có bắt bẻ con bởi ra mà con dâu cũng là con gái của mình nó còn con gái mình là con dâu người ta về con dâu có nấu cơm nấu nước này kia rồi lo rửa chén rồi dọn dẹp rồi giặt quần áo cho mẹ chồng không không nói chung thì à, cái việc đó này nó chưa phải làm yeah. bởi sao là mẹ là làm được mẹ đang làm và các con chỉ chịu khó là lo cho vợ chồng đây mẹ đang khỏe mà mẹ làm được <laughs> chứ mẹ chưa chưa phải đủ cái chuyện đó mà có nó có về dưới đây nó đi bán thì cơm cơm nước nhà cửa thì nó cũng nấu mà đa số là mẹ nấu nhiều hơn nó <laughs> mẹ lo hết cho nó nó không phải làm nha chỉ đi với mẹ thôi nó đi phụ bán với mẹ đúng không đi phụ bán mẹ à, nhưng mà chị hai mẹ con mình có điểm chung nào với nhau không điểm chung là nói nhiều <laughs> là hay tâm sự với đúng nhau rồi. lắm đúng không hai mẹ con gặp nhau ờ, lúc đó là bắt đầu là sợ cái đi bán với mẹ mẹ nói nhiều lắm cái tâm sự mà chắc chứa lâu nay mẹ không nói ra mà tự nhiên mẹ nói ra nói nhiều lắm nói kể này kia mà cũng có điểm chung vậy thì à, con trai của mẹ với con dâu là có tính bao giờ có cháu chưa cái đó thì nó chưa có tính hiện tại là nó là con trai của cô đó là nó đồng giới dạ, LGBT à. cái đó gì đó thì cô nói vậy về từ cái hồi nhỏ đó thì cô đẻ được hai đứa con gái trước vì nó là tính là cũng là con gái nó mà cũng không cái kiểu như trò xuôi trò kiến gì cô không biết đi cắt tóc cho nó là cắt tóc con trai mà lại cho nó mặc đầm thì cô không biết sao cho đến khi này anh lớn là anh không bao giờ nó mặc đầm mặc áo đồng bộ như mình đâu chỉ áo thun quần tây cứ vậy thôi nhiều khi cô, cô con gái của cô á dắt cô gái này về nó đây là con dâu của cô thì cô cảm giác thế nào cô nói thì cô cũng hơi sợ sợ là bởi sao vì con của cô vậy mà con này là con gái thì con cô nói thiệt con ơi chờ tình hình thế này thì con sao con chấp nhận mẹ nếu mà chấp nhận không hối hận nha con vô thật là mẹ không có chịu á đã chấp nhận là cũng thôi cô trước đó là chị có dắt ai đó về ra mắt cô chưa nhiều lắm cô anh ơi con trai đến trình rực cũng có mà con gái con trai đến là dứt điểm nó không chịu nó không có chị còn đến khi ăn dắt cùng mấy đứa con gái về nó mà mắt cô không chịu cô thôi không được mẹ là mẹ không chịu rồi đó à. nó mà sao cái duyên cái nọ sao gặp con này nó dắt về thì cô mới thấy là cô thôi được cũng được đi dạ. yeah. để cho các con sống cho vui yeah. Dạ. Tuy nó ngày xưa thì à, hơi bị à, à người này nói kia dạ, nhưng mà rồi. đến bây giờ thì nó không còn nữa cô ạ. Dạ, bây giờ thì thật sự là tất cả mọi người bình đẳng với nhau, có quyền yêu thương, có quyền hạnh phúc với nhau rồi, không có lo điều đó, quan trọng là con mình hạnh phúc là được rồi dạ, ha. Đúng rồi. Với lại cô gái này quá dễ thương luôn mà. <laughs> à, sao không chịu được? đi bán chung với mẹ suốt ngày vậy đó hả? Dạ, đi bán với mẹ người ta nói là con gái cô hả? Người ta không nghĩ là con dâu. Mà đi bán là mẹ chở em không à. Dạ. mẹ chở không à tại chở mẹ không nổi có bốn hai ký à. ủa mẹ chở con làm sao chở trên xe đó trên xe gỏi cò khô đó à xe ừ. gỏi khô ừ, gỏi khô đó. đó ừ à, à có cái yên ở sau nè có con ngồi sau? dạ con ngồi sau mẹ con chở mẹ vừa chở khô bò vừa chở con dạ đúng rồi trời đất ơi trời ơi thương quá vậy <laughs> không phải biết sao không giờ mình lớn tuổi mà mình nhìn khỏe hơn nó nói thiệt cho mình khỏe hơn nó luôn đó. mà có lỡ mình có để cho nó chở là chẳng qua mình bắt ép sức lao động nó lâu chẳng may nữa mình bị té nó bị té rồi cô trời thấy thương nó... không ừ, thôi để mẹ chở đi mẹ chở được à. mẹ chở bố được thì mẹ chở con được không sao đâu <laughs> khi nào mẹ không đi được trẻ tính dạ cô hôm nay 60 tuổi rồi và bố chồng nhiêu tuổi rồi ba chồng con là 96 trời ơi 96 tuổi đó con Ôi. tức là lớn hơn cô ba con giáp ừ, đúng rồi ồ vậy thì chắc ông bây giờ chỉ ở nhà thôi hả chị ừ, ba ở nhà nuôi chim nuôi gà <laughs> nuôi chơi gì <laughs> lúc trước là là lúc em chưa về làm dâu á là ba có đi bán với mẹ mà thấy lúc đó là về thấy ba cực lắm thấy thấy thấy thương mình thấy thương mình thấy ba ngồi mẹ chở ba mà nhìn thấy thương lắm thấy tội lắm xót xa lắm có lần mà đi em đi ờ, đi về quê chơi á về mẹ đẻ chơi á xong cái thì ờ, tới về tới bên xe là 8 giờ mấy là về tới nhà mẹ chồng á là bỏ quần mười á xong cái hội ủa hỏi thằng út nói ủa mẹ ba rồi nói mẹ ba đi bán rồi kêu chồng nói anh ơi chở em qua bên mấy cái bờ kè xong coi có ba không trời mưa đang mưa lâm râm nữa thôi kêu chở ba về đi em đi bán với mẹ trời đi tới rồi kè hang thấy ba mà ngồi sau xe mà mẹ đẩy á thấy thấy xót xa nhói nhói trong lòng thấy thương mẹ Còn kể mà chú cũng xót cho bà dạ, ba con, con nữa đó xót xa lắm ừ, luôn ừ. kêu về cũng... mà không chịu về đó thì ở nhà đó mình có bao giờ nấu cơm hay là lo lắng cho ba mẹ chồng này kia không dạ nói chung là con mang tiếng làm dâu nhưng mà chưa có làm dâu gì nào làm hết dâu. dạ thì chú nghĩ rằng nên cũng ờ, nên ờ, gọi lâu lâu mình phải tổ chức một cái buổi đi chợ nào đó mình nấu ăn rồi mình mời ba mẹ chồng ăn để tỏ rõ cái tình yêu thương của mình biết rằng con rất yêu thương mẹ chồng cha chồng rồi nhưng mà cần có một chút xíu hành động gì nữa ông trời nói đây bệnh ờ, viên thanh Lộc á hiện tại cái đồ ăn uống của ông là rất khó con cái không đứa nào chịu được ông đúng con ruột của ông chứ đừng có nào là con dâu chỉ có mình cô chịu được ông thôi cho nên nói đó con gái với con trai cô nói mẹ ơi sao mẹ chiều quá vậy bố con ơi bố con già rồi chúa trên cái buồn rắc rụng rồi mình chiều không có là nhiêu đâu đó mà các con mai mốt các con không có mà chiều nữa đó, các con phải hiểu vậy nhưng mà cô ơi sao cô không nghĩ là mình làm đến bao lâu đó rồi mình về mình nghỉ ngơi để cho anh chị có thể phụng dưỡng cô không không cô không chưa có nghĩ cái chặng đó cô nghĩ còn khỏe là con còn đi thứ nhất là mình đi có cái sức khỏe mình có đồng tiền ra vô con cái khỏi phải lo thứ hai đi khi nào để cho con dâu ăn nó nghiệp cũng tội nghiệp nó nó mẹ mẹ thì con muốn nó nghiệp bố mẹ nó mà con phải nói nghiệp bố mẹ là con phải nghe mẹ từ ly từ tí chứ mẹ không bao giờ mà để sai cái cách của mẹ là theo được thì mẹ cứ chỉ từ từ năm này không được năm sau năm con sau không được chưa, con học có được cái chút nào chưa kinh nghiệm chưa con có học được uh, có xíu xíu à Trời ơi, <laughs> mới mới sáu tháng mà mới ừ. sáu tháng tháng à con, con bào đô đủ là mẹ ưng nhưng mà con làm ớt với giấm thì mẹ chưa chịu bị chửi bị chửi hả mẹ chửi dữ không dữ dữ lắm <laughs> sợ không bắt đầu thì sợ bây giờ chai rồi <laughs> không còn sợ nữa nói quen luôn đúng không dạ. mẹ em có tính xấu là ví dụ trong gia đình đó năm người con thì nó một người sai thì lôi ra chửi hết <laughs> đứa cái đứa mà không làm sai còn chửi hơn đứa làm sai nữa tại vì thấy sai thì không sửa bị đánh luôn vậy là mình có hay bị cái trường hợp đó không em chưa từng chị chưa mà trong tương lai chắc có dạ, tương lai cũng quá thiệt đôi khi mẹ không áp lực tránh được quá dạ, đúng rồi. rồi phải lo cho con cái này kia nhiều đôi khi về nhà cũng hơi giận dạ, dạ. mà tao nói giận quá chém thớt á dạ, đúng, rồi, đúng, rồi, đúng rồi. ở trong nhà cô là xã là bởi sao chờ ví dụ năm người nè ở nhà mà có đứa em hay đứa anh mà làm sai con là anh tại sao con không nói là chính thức con là đồng phạm Ừ. đó cô là vậy đó dạ. mà em làm sao sao không chỉ lại anh bố mẹ đó mẹ rất khó nha mà làm sai làm cả nhà bị lạ luôn chứ không phải một cái riêng lần đó là cái cái, cái cách của cô thôi dạ. còn về ừ. nhà còn cái tính của cô xấu nữa về nhà mà cái nhà cửa mà cô mà thấy cái chén bát mà thấy không sạch là cô cũng la luôn, la từ người lớn đến người nhỏ luôn à, tiếng cô là chỉ có hai cái đó là điểm xấu nhất có bao giờ mà hai chồng cãi nhau trước mặt mẹ không dạ chưa chỉ có một lần một lần duy nhất luôn lúc đó là hai hai đứa giận nhau xong cái em tính cũng hơi nóng nóng hơi trẻ trâu xíu cái nói là thôi sách đồ về mẹ đẻ à không nổi nữa cái xong á ừ sách đồ thì anh chở em ra bến xe mà đâu có chở ra bến xe khôn lắm chở ngay về quận 10 ngay nhà mẹ nè trời ơi cho mẹ là, <laughs> là là là thừa biết là mà mẹ không cho đi á vô tới nhà mẹ hỏi ủa hai đứa mày làm gì vậy con trả ly về con không ở nữa con không thương nữa ủa sao kỳ vậy hai đứa có gì từ từ nói với nhau mà sao mà mai sao mày không chở ra bến xe mày chở qua đây làm gì <laughs> mày cố tình hả mày mẹ chỉ là đúng rồi giải hòa lại dạ, là dạ. sẽ giải hòa xong chừng khoảng một tiếng mấy hai đứa cũng hòa nhau rồi xách xe về nhưng mà giữa chị với mẹ có cái kỷ niệm nào đáng nhớ không kỷ niệm ăn nhớ thì ờ, chưa có gì nhiều nhưng mà có một lần là đi bán với mẹ người ta bán người ta mua gỏi như mình á nhưng mà người ta chưa có đưa tiền cho mình mà mình đưa tiền thối cho người ta trước xong cái người ta không trả tiền cho mình luôn người ta đi mất tiêu luôn hỏi ủa mẹ ơi ta trả tiền cho mình chưa đó ủa mẹ đâu mẹ mẹ đó ha mẹ chưa có lấy tiền xong rồi người ta lấy hai một hộp gỏi với hai trăm ngàn là mất mất hai trăm ngàn mất trắng luôn xong mẹ cũng không nói gì nói kệ đi con mất thì thôi không có đáng là nhiều hết nên là mẹ không chửi một tiếng nào luôn rồi lúc đó sợ lắm chứng tỏ là mẹ thương dâu đó tự nhiên đến lúc đó mình ngu ngang vậy á ừ. <laughs> hiểu luôn lắm <laughs> cái này em hỏi chuyện nhạy cảm xíu nha chị bán chung với mẹ rồi mình có được lương không có chị có lương có lương luôn hả có lương luôn vừa vừa giỏi đi vừa học được nghề mà được được có lương nữa đó trời ơi sao giờ hiện tại giờ này cô nói thiệt nó đi bán đi cô á một ngày mà được nhiều thì cô cho 300 trăm còn một ngày ít thì cho 200 một ngày ít nữa cho trăm rưỡi cô cô vậy con đi bán phụ cho rồi đi <laughs> lấy khô bò thôi lấy khô bò ăn hả chú chú xin một chiếc xe đồng đi con <laughs> chú đi <laughs> nói chung là câu chuyện hôm nay à, rất là cảm động thật sự mà nói thì à, tôi nghĩ rằng với tình yêu thương đó đó mẹ chồng nàng dâu sẽ gần nhau hơn yêu nhau hơn hiểu nhau nhiều hơn hôm nay có à, thư của chồng con gửi cho con nè yeah. ừ, tôi đọc cái gì đây <clears throat> thì chú đọc được dạ. chung dạ, dài dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ. gửi mẹ yêu của con con không biết đã bao nhiêu lần con làm mẹ buồn rơi nước mắt con lại không dám nói lời xin lỗi với mẹ nhân dịp trong chương trình mẹ chồng nàng dâu này con muốn gửi lời xin lỗi đến mẹ của con con xin lỗi mẹ vì tất cả có những lần con nói những lời không hay làm mẹ khóc nhưng mẹ vẫn tha thứ cho con đối với con mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng của con sự hy sinh của mẹ rất lớn con không biết đến khi nào con mới trả công ơn của mẹ được con chỉ cầu xin phật trời cho mẹ nhiều sức khỏe để con được báo hiếu cho mẹ nhiều hơn bù đắp những gì con đã làm cho mẹ buồn vợ con rất là hậu đậu có gì á sai à, mẹ dạy vợ con nhé con biết mẹ thương vợ cũng như là mẹ thương con vậy từ giờ con và vợ con sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để không làm mẹ buồn mẹ à gửi vợ từ khi quen nhau đến bây giờ tuy thời gian không dài anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi đoạn đường có em đi cùng anh mong tụi mình sẽ cùng nhau nỗ lực để vun đắp gia đình nhỏ này em nhé thương mẹ và yêu vợ những lời rất là ngọt ngào ha cô thấy thế nào cô không, cô nói chung con nó ừ, cũng được lắm Nó không có bao giờ nó cả mẹ mẹ Lan hết trong thôi Nó cũng biết cái tâm của nó là cô nói Giờ trong nhà cô hiện tại là có năm đứa con Cô có năm đứa con Mà trong đó có nó là với thằng em Cô là hai thằng con trai á Thương mẹ nhiều hơn à, lo cho mẹ nhiều hơn mấy dạ. đứa con gái cho nên cô nói thiệt lương tâm của cô cô nghĩ con dâu là con của mẹ của con gái của người ta anh cảm nhận thế nào những cái lời chia sẻ của chồng em với mẹ đối với em là chồng em á rất là rất thương mẹ thương mẹ lắm thương chứ chú là người ngoài chú còn thương mẹ con nữa đó à, ngày hôm nay thì cô muốn con dâu của mình thay đổi điều gì trong cuộc sống hay không trời cô chả có muốn gì chứ làm sao là theo mẹ là được rồi nghe mẹ là được rồi không có phải nghe mẹ được rồi không có thay đổi gì hết á còn, còn ai nói sao không được <laughs> còn con dâu thì sao khoe gì hoàn hảo rồi chị <laughs> với lại là mẹ phải giữ gìn sức khỏe cái chân mẹ còn rất đau cái khớp còn đau lắm mẹ giữ sức khỏe không có suy nghĩ nhiều á suy nghĩ nhiều cho con cái nhiều quá rồi sợ bị tổn thương tâm lý á mẹ giữ gìn sức khỏe ừ. nha đi bán với con còn chở con nữa <laughs> thôi đi bà con già rồi bà <laughs> rất là dễ thương luôn một kỷ niệm gửi tặng gia đình á cái dĩa có hình linh lê lộc rồi. lôi mỏ kho bò này mình ăn đúng rồi đó <laughs>